Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 17 giờ ngày 29 tháng 12 để diễn ra cặp đấu tại bảng A giữa Thái Lan gặp Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Trận đấu giữa tuyển Thái Lan và đội tuyển Indo có thể phân định ngôi đầu bảng A và có khả năng cao tránh đội tuyển Việt Nam ở bảng B. Nhiệm vụ của Thái Lan không hề đơn giản khi đối thủ của họ là tuyển Indonesia bởi huấn luyện viên người Hàn Quốc giàu kinh nghiệm và dẫn dắt về phía Indo, đội bóng xứ vạn đảo lên tiếng, Thái Lan là đội bóng mạnh, từng dự nhiều giải quốc tế lớn, họ sở hữu cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm, nhưng về phía Indo có dàn cầu thủ khát khao chiến thắng. Trong trận này, Indo được thi đấu trên sân nhà, vì thế mục tiêu của họ là đánh bại đội tuyển Thái Lan. Tuyển Indo được chơi sân sân nhà có sự cổ vũ khá đông đảo của khán giả, đó cũng là lợi thế không nhỏ cho Indo nhưng còn nhớ cách đây khoảng 3 tháng trước thảm kịch bóng đá đã xảy ra ở tỉnh Đông Java, Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng. Nguyên nhân là cảnh sát Indo mất khả năng kiểm soát đám đông quá khích. Chính vì thế đội tuyển Thái Lan luôn lo ngại khi chơi bóng tại sân nhà Indo. Trong những lần đối đầu của hai đội luôn là một trận đấu khá nóng bỏng và có những pha vào bóng ác ý của hai bên. Sau khi có được 6 điểm tại bảng B, xếp sau Thái Lan do thua về hệ số bàn thắng bàn thua cuộc đối đầu với một đối thủ đẳng cấp hơn như Thái Lan, tuyển Indo khó có thể tạo ra những bàn thắng đậm như trong hai trận vừa qua. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đang lo ngại và cũng không quá tự tin khi hàng công khả năng dứt điểm là không tốt Bên kia sân, Thái Lan đang dần chứng tỏ được sức mạnh của một đương kim vô địch khi họ lần lượt đánh bại Brunei và Philippines để có cùng 6 điểm với Indo nhưng so về hệ số bàn thắng, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng A nhưng Thái Lan trong trận này đang là đội gặp bất lợi vì phải làm khách dù cách đây 2 năm Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 4-0 ở trận chung kết được đi trên sân nhà sau đó bị Indonesia cầm hòa 2-2 ở lượt về trên sân khách và đội cúp vô địch AFF Cup cũng hai lần đối đầu gần đây trên sân Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup Thái Lan còn thua với tỷ số 2-1 sau 90 phút. Trong giải đấu năm nay, Thái Lan thiếu nhiều trụ cột quan trọng nhưng bù lại 3 tiếng khá đồng đều với những cầu thủ khả năng dứt điểm từ xa khá tốt. Trong trận này, Thái Lan không được đánh giá cao hơn Indonesia bao nhiêu vì đây là cuộc phân định ngôi đầu bảng A nên hai đội sẽ chơi đôi công và nếu đội chủ nhà Indonesia không thua là điều bình thường. Kết quả sẽ là hòa 1-1. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ Nguyễn TV để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.